Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ bảy ngày 3 tháng 4 năm 2021, tức ngày 22 tháng 2 năm 2021 âm lịch, ngày Giáp Tuất, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Giáp Tuất hôm nay là Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tỵ. Con giáp xung tháng Tân Mão là Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi. Một, Tử vi tuổi Tý. Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết trong ngày hôm nay thực thần xuất hiện giúp cho người tuổi Tý đạt được thành công nhỏ và thu về được khoản tiền nho nhỏ. nhỏ. Từ đó con giáp này hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống của mình khi làm chủ được về tài chính. Hỏa thủy xung khắc là dấu hiệu cho thấy khi mà đường tài lộc đang thăng hoa thì đường tình duyên của người tuổi Tý lại không được may mắn. Đào hoa ảm đạm, khó mà có được người mình yêu. Sự rụt rè, nhút nhát khiến cho người tuổi Tý đánh mất nhiều cơ hội để có thể làm chủ được vận mệnh của mình. Hạnh phúc ngay trong tầm tay nhưng bạn lại không dám đưa tay ra, sợ mình chịu tổn thương. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, tị, dậu. 2. Tử vi tuổi Sửu, Xem từ vi phương Đông, người tuổi Sửu trong ngày hôm nay đang được tam hợp cục che chở, đường tình duyên nhờ thế mà cũng hanh thông, rộng mở hơn. còn giáp này sẽ tìm được người mình muốn ở bên cả đời này. Vợ chồng tình cảm càng ngày càng bền chặt sau nhiều biến cố. Thứ bảy này bạn thực sự cảm thấy biết ơn đối phương vì đã luôn ở bên mình, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng vẫn nắm chặt tay nhau. Thiên ấn báo hiệu thời cơ để bạn xoay chuyển tình thế đã đến. Người tuổi Sửu có thể sẽ tìm thấy lối ra cho mình sau bao khó khăn, trở ngại. Công việc dần tiến triển tốt hơn, có những dấu hiệu đáng mừng, giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Hợi. 3. Tử vi tuổi Dần. Trong ngày thứ bảy này người tuổi Dần đỏ tiền đen tinh. Cục diện tương hại khiến cho đối phương sinh lòng hiểu lầm với con giáp này, nhưng lại chẳng để cho bạn có cơ hội để giải thích. Điều này khiến cho mối quan hệ ngày càng căng thẳng. Bạn không muốn hiểu lầm kéo dài lâu, sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên nhưng lại chẳng thể tìm được cách để khiến cho người ấy ngồi yên lắng nghe mình, tự rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, trong ngày hôm nay chính tài xuất hiện, thu nhập hôm nay của tuổi dần chủ yếu đến từ công việc chính. Công sức bạn bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng và bạn có thể thoải mái chi tiêu theo ý mình. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão, Bói tử vi online phương Đông 12 con giáp nói rằng trong thứ bảy này thiên tài soi bóng, tuổi mão không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc nữa. Bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu chăm chỉ cần cù thì ắt hẳn tiền lúc nào cũng đầy ắp trong tay luôn đó. Tuy nhiên người tuổi mão đang mải mê kiếm tiền mà quên mất rằng mình cần phải quan tâm, chăm sóc đến người thân trong gia đình nữa. Sự vô tâm của bạn có thể khiến cho gia đình trở nên lạnh lẽo. Hòa khắc mộc, đôi khi bạn cần phải hy sinh những sở thích cá nhân để có thể mang lại niềm vui cho những người mình yêu thương. Đừng sống ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình, hãy thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. năm Tử vi tuổi thìn, Hôm nay tuổi thìn có điểm báo thăng quan tiến chức khi mà chính ấn ở bên trợ giúp, sẽ có quý nhân chỉ lối dẫn đường, giúp bạn đạt được mục tiêu của mình chỉ trong một thời gian ngắn. Người tuổi thìn có khả năng lãnh đạo tốt, nhờ thế nên khi làm việc nhóm, bạn hoàn toàn có thể làm chủ được tình thế, chủ động trong công việc của mình cũng như giúp đỡ đồng nghiệp bên mình, thành quả đạt được khiến ai nấy đều mừng vui. Hòa dưỡng thổ, người tuổi thìn nên làm theo tiếng gọi của trái tim mình đi nhé. Đừng ngần ngại bày tỏ tình yêu, người ấy sẽ hạnh phúc lắm khi bạn chủ động nói ra tình cảm của mình chứ không giấu giếm mãi nữa. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, tuất, thân, 6. Tử vi tuổi Tỵ. Trong ngày hôm nay tuổi Tỵ đang có nhiều ý tưởng trong đầu và muốn thực hiện ngay lập tức. Công việc khó khăn cũng chẳng thể ngăn bước tiến của con giáp này, bản mệnh quyết tâm tạo nên sự khác biệt. Chính quan cho thấy mọi sự rồi sẽ suôn sẻ hanh thông như ý muốn. Người tuổi Tỵ đang đi đúng đường đúng hướng, hãy cố gắng phát huy năng lực của mình nhiều hơn nữa, bạn cách thành công không còn xa nữa. hòa khí vượng nhắc nhở con giáp này nên học cách kiểm soát cảm xúc đi nhé. Bạn đang nóng nảy quá mức và điều đó có thể khiến cho đối phương cảm thấy tổn thương vì không được tôn trọng giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ thân, sửu, dậu. 7. Tử vi tuổi ngọ. Tuổi ngọ có một ngày vận trình hung cát đan sen, ngọ thị thương hội, tình yêu sẽ đến và thắp sáng trái tim của những người cô đơn, giúp bạn có thêm động lực trong cuộc sống. Thiên quan lại đang cảnh báo về nguy cơ tiểu nhân xuất hiện, tìm cách để phá hoại những gì bạn đang sở hữu. Công việc của của người tuổi ngọ có thể nảy sinh những vấn đề rắc rối ngoài ý muốn. Vì thế bạn nên chuẩn bị tinh thần để đối đầu với nó, trong ngày thứ bảy cuối tuần này người tuổi ngọ sẽ mất khá nhiều thời gian để giải quyết những sự cố này. Chính vì thế mà bạn không còn đủ sức lực và thời gian để làm công việc chính của mình, tiến độ công việc cũng vì thế mà tụt giảm. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tuất, mão, 8. Tử vi tuổi mùi, theo lịch vạn niên, trong ngày hôm nay tuổi mùi đang có nhiều dự định cho mình, bước đầu tiên mà bạn thực hiện chính là tìm cho mình một người để yêu thương. Khi trái tim có nơi để trở về, bạn mới có thể yên tâm để làm những việc khác cục diện tương hội sẽ giúp cho người tuổi mùi thỏa mãn mong ước của mình. Bạn hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình để biết được mình cần gì, muốn gì và ai mới là người bạn thực sự yêu thương. Thiên ấn sẽ giúp con giáp này tháo gỡ những khó khăn trước mắt và tìm được lối đi cho mình khi mà công việc càng ngày càng có nhiều trở ngại. Đừng quá lo lắng, hãy cứ từ từ bình tĩnh làm từng bước, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, ngọ, mão, 9. Tử vi tuổi thân, Người tuổi thân hôm nay cảm thấy mình thật may mắn khi sau bao rông bão, người ấy vẫn nguyện ở bên cạnh mình. Thân tị nhị hợp, bạn hiểu rằng đó là người mình nên trân trọng và yêu thương cả đời này. Kiếp tài giáng họa, có thể tiền bạc trong tay của người tuổi thân sẽ không cánh mà bay chỉ vì tin lầm người. Cứ nghĩ rằng đây là thời cơ tốt để đầu tư kinh doanh, nghe lời đối phương mà bản mệnh chẳng hề kiểm chứng lại. Bao nhiêu tiền bạc tích góp được đều đổ hết vào đó, chỉ cần có bất cứ một sai sót nào dù nhỏ nhất thôi thì mức độ thiệt hại của tuổi thân lại càng tăng lên, bạn thực sự cảm thấy hối hận mà chẳng biết phải làm sao giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Thìn, Tý, Dậu, 10. Tử vi tuổi Dậu. Tử vi 12 con giáp ngày hôm nay người tuổi Dậu đang sống trong ngày hạnh phúc của đời mình khi mà tình cảm gia đình hòa hợp, các thành viên không còn mâu thuẫn, hục hặc với nhau như trước nữa mà đã đoàn kết hơn. Có nhiều vấn đề khác mà bạn đang phải đối mặt trong công việc, khi mà con giáp này quá tự tin vào bản thân mình nên chẳng hề nhận ra những cạm bẫy ở ngay phía trước, cứ thế mà dấn thân về phía trước. Tỷ kiên hợp mệnh, người tuổi dậu có thể sẽ chủ quan quá mức mà không lường trước hết những vấn đề mình sắp gặp phải. Điều đó sẽ có thể khiến bạn phải trả giá sau khi dạy cho bạn một bài học. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Tị, Sửu, Thìn. 11. Tử vi tuổi Tuất. Tuổi Tuất hãy làm việc hết sức mình trong ngày thứ bảy cuối tuần này nhé. Giờ đang là thời điểm then chốt, vô cùng quan trọng để cấp trên đánh giá năng lực làm việc của mỗi người, có thăng tiến hay không chính ấn xuất hiện có thể sẽ giúp con giáp này có thêm động lực để phấn đấu nhiều hơn trong công việc hiện tại của mình. Không có khó khăn nào có thể ngăn bạn tiến bước, thành công dù nhỏ đến đâu cũng khiến bạn vô cùng phấn khích. Hỏa dưỡng thổ được sự ủng hộ từ phía người thân, người tuổi tuất càng thêm yên tâm để làm việc mình muốn. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi nhưng khi được người thân động viên thì lại như được tiếp thêm sức lực. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, ngọ, dần. 12. Tử vi tuổi hợi Người tuổi hợi đang gặp phải nhiều khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm thực sự của mình. Hợi thị tương xung, dù tình cảm dành cho đối phương giạt rào, nhưng bản mệnh lại có phần bối rối. Mối quan hệ giữa hai người cứ mãi dậm chân tại chỗ chứ chẳng thể tiến triển như bạn mong chờ. Nếu không thể nói thành lời thì hãy dùng hành động để thay thế, ắt hẳn người ấy cũng hiểu cho lòng bạn mà thôi. Thương quan nhắc nhở người tuổi hợi này đừng vì chuyện tình cảm cá nhân mà sao lãng công việc. Bạn sẽ cần phải tập trung hơn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đâu phải ai cũng có được việc để làm đâu. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ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 Thank you. Thank you.